Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Dũng Soi Kèo nơi mà có thể đưa ra những mã nhận định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư thì ở video ngày hôm qua mình đã nhận định cho em ờ, trận đấu giữa Sevilla đối đầu với Manchester United thì ở trong trận đấu này mình đưa ra cho em hai mã kèo đó là Sevilla cộng 0.5 cùng với là mã kèo ờ, tài 2.5 thì chúng ta đang chọn vẹn hai mã kèo này khi mà tỷ số của trận đấu này là 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Sevilla thì xin chúc mừng những anh em đã đồng hành và tin tưởng mình trong thời gian qua Còn ở video ngày hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho anh em một trận đấu ở trong khuôn khổ ngoại hạng Anh Đó là trận đấu giữa Bedford đối đầu với Aston Villa trong à, khuôn khổ ngoại hạng Anh ở vòng thứ 32 và trận đấu được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2023 thì anh em có thể thấy hai đội bóng này à, từ trước đến giờ đã đối đầu với nhau tổng cộng là 9 lần trong đó có 4 chiến thắng thuộc về đội chủ nhà Bedford và có 4 trận hòa và một trận thua thì với cái phong độ là như vậy thì uh, trong trận đấu này đội bóng nào sẽ giành chiến thắng và giành được trọn vẹn 3 điểm tiếp theo để nâng cái thứ hạng của mình ở trên bảng xếp hạng ngoại anh thì mời anh em đến với video nhận định ngày hôm nay của Dũng và anh em nào mà đang xem video yêu quý hãy để lại cho Dũng một lượt like cùng một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em còn ở à, bây giờ chúng ta có thể điểm sơ qua một chút về à, kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này anh em có thể thấy là kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này là ở kèo đồng khi mà bỏ một vào Bedford sẽ ăn được 0.87 cùng với là bỏ một vào Aston Villa sẽ ăn được 1.05 à, cùng với đó là kèo tài xỉu hiện tại đang được niêm yết ở mức 2.5 à, anh em có thể thấy là có một số kèo sớm như là kèo cược chấp hiệp 1 được niêm yết ở kèo đồng cùng với là kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở một trái hòa Cùng với đó anh em có thể thấy ở trên trang đang có một số kèo khác như là tỷ số chính xác tỷ số chính xác hiệp 1 tài xỉu tỷ số cùng với là bàn thắng đầu cuối à, cả hai đội ghi bàn hoặc không ghi bàn giữ sạch lưới thắng áp đảo và tỷ số cách biệt và có một số kèo như là kèo góc kèo thẻ thì những cái kèo đó thì gần đến giờ bóng lăn thì chúng ta mới uh, có thể biết chính xác đội hình để ra vào các kèo cho chính xác nhất trong một trận đấu và hiện tại anh em nào đang chơi qua thầu có có không thể vào được các mã kèo như là kèo vật góc kèo thẻ thì à, anh em có thể chơi trên một trang chơi uy tín đó là bởi vì anh em chơi qua thầu có có sẽ bị mất tiền like tiền phí ví dụ anh em à, ở kèo Befort với Aston Villa này anh em mà ở kèo Befort là ăn được 0.87 nhưng ở ngoài thầu ngoài cò nó chỉ cho anh em ăn được 0.7 hoặc 0.75 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em cùng với đó là anh em phải vô kèo sớm từ à, vài tiếng đồng hồ chứ không thể nào vô sát rồi bóng lan hoặc là chơi kiểu rung Vậy nên anh em nào mà cần một trang chơi uy tín cùng với những mác kèo ngon ăn và chắc ăn để có thể tham gia vào đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho mình với số Zalo cũng là tele a còng vũng xuôi kèo đang hiện ở trên màn hình. Còn quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay, anh em có thể thấy hiện tại là sơ đồ dự kiến hai đội bóng sẽ sử dụng lần lượt là 352 về phía phần sân của đội chủ nhà Bedford cùng với là đội hình là 442 của phần sân của đội khách Aston Villa. Ở hàng công cao nhất của Brentford sẽ gồm có hai cầu thủ đó là Bemo cùng với là Ivan Toney. Và trong đó có 5 tiền vệ đi theo sau đó là Harry, Zenet cùng với noga và Jason Hickey. Còn về hàng công cao nhất của đội khách Aston Villa anh em có thể thấy sẽ có hai cầu thủ đó là Redkin cùng với là Beldia con điểm sơ qua về ờ, phần vắng mặt mà không thể tham gia trong trận đấu này anh em vẫn sẽ thấy là về phần sân của đội chủ nhà Medford sẽ gồm có ba cầu thủ bị chấn thương và không thể tham gia trong trận đấu này lần lượt đó là Jackson cùng với là az cùng uh, David Potter còn về phần sân của Aston Villa sẽ có 5 cầu thủ không thể tham gia do chấn thương đó là Belay, matikat Coutinho cùng với là Karama còn hiện tại ở trên bảng xếp hạng thì à, anh em cùng mình xem qua đây có thể thấy là Đội khách Aston Villa đang có cho mình là vị trí thứ 6 sau khi mà trải qua 31 vòng đấu và hiện tại đang có cho mình là 50 điểm và đang có cho mình là 44 bàn thắng cùng với là 40 bàn để bị thủng lưới. Còn về phần sân của đội chủ nhà Bedford thì đang có cho mình là vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng sau khi mà trải qua 31 vòng đấu thì à, có cho mình là 43 điểm. Hiện tại thì đội bóng này đang có 47 bàn thắng cùng với là 42 bàn để bị thủng lưới ở trong mùa giải này. Hiện tại thì uh, à, Brentford đang cách biệt với Aston Villa là khoảng 7 điểm. Còn đội bóng này đang uh, cách biệt với nhóm cầm uh, nền đỏ hiện tại là rơi vào khoảng 14 điểm mà thôi. Thì với cái bảng xếp hạng là như vậy, anh em cùng mình xem qua cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì uh, ở đây anh em có thể thấy là về phần sân của đội nhà Brentford thì uh, thi đấu khá là tồi tệ ở trong cái mùa giải này khi mà trong 10 à, trận đấu gần đây nhất của đội bóng này thì có tới là 4 trận thua 4 trận hòa và chỉ có hai trận thắng hai trận thắng đó là trận thắng 3-2 à, trước Fulham ở lượt trận ngày 7 tháng 3 cũng là lượt, à, trận ngày 16 tháng 3 khi mà thắng à, Southampton với tỷ số là 2-0 hiện tại thì Bedford đang có cho mình là 6 trận à, xin lỗi anh em là 5 trận chưa thể thắng ở trên đấu trường ngoại hạng Anh đó trong đó là có 3 trận thua đó là trận thua 2-0 trước Southampton trận thua 2-1 trước uh, Newcastle cũng là trận thua 1-0 trước uh, à, MU thì anh em cùng mình xem qua ba trận đấu này khi mà trận thua trước uh, Wolverhampton với tỷ số là 2-0 thì trong trận đấu này nhà cái đưa ra là mức kèo đồng anh em có thể thấy trong trận đấu này thì có khoảng 7 góc được đưa ra và cùng với đó là có hai thẻ vàng còn uh, trận đấu mà đối đầu với Newcastle anh em có thể thấy là nhà cái đưa ra mức chấp là 0.5 cho Newcastle và đã thắng với kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 và trong trận đấu này thì có là 11 góc được uh, nổ ra trong trận đấu cùng với đó là có hai thẻ vàng nhưng về phía Newcastle ở trong trận đấu này có cái trận thua 1-0 trước uh, ờ, MU ở lượt trận ngày 6 tháng 4 thì anh em có thể thấy là MU đưa ra mức chấp là một trái hòa và đã để hoặc kèo cho Á Hiệp một tỷ số là 1-0 nhưng về vì MU ở trong trận đấu này và anh em có thể thấy khi mà MU cầm uh, bóng là 65% và có 18 cú sút nhưng mà lại chỉ ghi được hai bàn thắng vào lưới của Benford trong trận đấu này cùng với đó là có tới 15 à, phạt góc được đưa ra trong đó có 12 phạt góc thuộc về phía MU và có 5 thẻ vàng được rút ra trong trận đấu này còn về phần sân của đội khách Aston Villa anh em có thể thấy là đội bóng này đang có một chuối bất bại ở trên đấu trường ngoại Anh khi mà đang có cho mình là chuối 8 trận à, chiến thắng ở trên à, đấu trường ngoại Anh đó là trận à, thắng như là 3-0 trước à, Newcastle, 2-0 trước Nottingham Forest 2-1 trước Leicester City 2-0 trước uh, Chelsea cùng với là 3-0 trước Bournemouth một trận là một đều trước West Ham và trận thắng 1-0 à, trước Crystal Palace và trận thắng 2-0 trước Everton trong đó gồm có hai trận thua đó là trận thua 3-1 trước uh, Man City cũng với là trận thua 4-2 trước Arsenal ở lượt trận ngày 18 tháng 2 thì anh em cùng mình xem qua hai trận thua của đội khách Aston Villa có thể thấy ở trong trận đấu đối đầu với Arsenal thì Arsenal chỉ đưa ra mức chấp là 0.5 và đã thắng kèo châu Á khi mà tỷ số lên tới là 4-2 trong trận đấu này. Còn về trận à, thua trước Man City, anh em có thể thấy là trong trận đấu này Man City ra tới là mức chấp 1.75 nhưng mà vẫn thắng kèo châu Á khi mà thắng à, với tỷ số là 3-1 ở trong trận đấu này và thắng nửa kèo châu. Anh em có thể thấy trong trận đấu này thì có lên tới là 12 góc được sút cùng với là ba thẻ vàng được rút ra. Thì có một số trận thắng gần đây của Aston Villa như là trận thắng 3-0 trước Newcastle thì có thể thấy ở trong đây thì uh, Newcastle đã đưa ra mức chấp là 0.25 và để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Aston Villa trong trận đấu này. Cùng với đó, anh em có thể thấy đây, à, trong trận đấu này lại có 7 góc nghiêng về phía Aston Villa và bên phía Newcastle lại chỉ có hai góc mà thôi. Cùng với đó là sẽ có hai thẻ vàng được rút ra trong trận đấu này. Còn về trận thắng 2-0 trước uh, Nottingham Forest thì anh em có thể thấy trong trận đấu này Aston Villa ở đội chủ nhà lại đưa ra mức chấp là một trái hoa cho trận đấu này và đã thắng kèo cho khi mà tỷ số là 2 không nhưng về phía đội chủ nhà Aston Villa anh em có thể thấy ở đây là trong trận đấu này có khá là nhiều thẻ được rút ra khi mà có lên tới là 7 thẻ được rút ra và 4 thẻ nghiêng về phía đội khách thì anh em cùng mình xem về thành tích đối đầu của hai đội bóng này khi mà đối đầu với nhau thì có thể thấy ở trong 4 trận đối đầu gần đây nhất thì có hai chiến thắng rồi với Bedford khi mà có trận thắng là 2-1 cùng với là trận thắng 1-0 lần lượt là lượt trận ngày 14 tháng 2 cũng với lượt trận à, ngày 2 tháng 1 năm 2022. Còn về phần sân của Aston Villa thì có một trận thắng là 4-0 ở lượt trận gần đây nhất vào ngày 23 tháng 10 năm 2022. Thì anh em cùng mình xem qua trong trận đấu này. Khi mà Aston Villa là đội chủ nhà thì đã đưa ra mức chấp là 0.5 và đã có chiến thắng cách biệt lên tới là 4 bàn ở trong trận đấu này và đã thắng được cái kèo châu Á cùng với đó. Trong trận đấu này là có 13 góc được đưa ra cùng với là một thẻ vàng còn cái trận mà Brentford thắng với tỷ số 2-1 anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì à, nhà cái đưa ra là mức kèo đồng và đã có chiến thắng thuộc về Brentford trong trận đấu này khi mà thắng với tỷ số là 2-1 cùng với đó trong trận đấu này là có lên tới là 10 góc được sút ở trong trận đấu cùng với là có 4 thẻ vàng còn ở trận đấu mà tỷ số hòa một đều thì anh em cùng mình xem qua khi mà trong trận đấu này nhà cái đưa ra mức chấp cho Aston Villa là 0.5 và để thua kèo cho Á khi mà tỷ số về là 1-1 và trong trận đấu này thì lại có khá là ít góc được sút ở trong trận đấu này khi mà chỉ có 5 góc được sút cùng với là có tới là 6 thẻ vàng được đưa ra trong trận đấu còn cái trận đấu mà Bedford thắng với tỷ số là 1-0 thì anh em có thể xem qua khi mà là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.25 và đã thắng kèo cho Á khi mà tỷ số đây là 1-0 ở phút thứ 90 cộng 1 do công của Neil Mapai anh em có thể thấy ở đây thì có thể thấy là trong trận đấu này có lên tới là 13 góc được đưa ra cùng với là một thẻ vàng được rút ra cho phần sân của Aston Villa trong trận đấu này. Vậy rằng với những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em có thể xem và tham khảo ở trên cùng với là kèo nhà cái đang niêm yết ở mức là kèo đồng thì ở kèo nào sẽ là kèo sáng và kèo là kèo nào sẽ là kèo đáng để anh em có thể tham gia và đầu tư khi mà nhà cái đưa ra mức kèo đồng trong trận đấu này thì mình sẽ chốt cho em một kèo duy nhất ở trong trận đấu đó là kèo Bedford bởi vì ở trong trận đấu này anh em có thể thấy mặc dù thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng khá là chênh lệch nhau khi mà trong 10 trận đấu gần đây nhất của Efort thì thi đấu khá là tệ còn về phần sân của Aston Villa thì lại thi đấu khá là tốt mà tại sao nhà cái lại đưa ra mức kèo đồng cho trận đấu này bởi vì trong cái lịch sử đối đầu nếu mà tính xa hơn thì trong 10 lần đối đầu thì anh em có thể thấy là Befort là toàn thắng ở trong ờ, mọi uh, trận đấu chỉ có để thua một trận gần đây nhất với tỷ số là 4-0 ở lượt trận ngày 23 tháng 10 mà thôi. Còn lại 9 trận đấu khác là chỉ hòa tới thắng cho đội chủ nhà Brentford. Anh em có thể thấy khi là trận thắng 2-1, trận thắng 1-0, 2-1, 3-0 và cùng với một số trận hòa như là tỷ số một đều, không đều, hai đều và một đều. Chính vì vậy khi mà hai thằng này mà chạm trán với nhau thì sẽ không phải là một đối thủ dễ nhai như những cái trận đấu mà Aston Villa vừa trải qua trong cái thời gian qua trong 10 trận đấu gần đây nhất. Chính vì vậy cái kèo mà mình đưa ra cho anh em là kèo Bayford trong trận đấu này là một kèo có thể là kèo sáng và một kèo đáng để anh em có thể tham gia và đầu tư ở trong trận đấu này. Còn về những cái kèo như tài xỉu cũng với là kèo góc, kèo thẻ thì những cái kèo đấy thì uh, phải gần đến giờ bóng lăn mình có thông tin uh, về đội hình cũng với là những thông tin liên quan đến trận đấu thì mình mới đưa ra những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn cho anh em có thể tham gia và đầu tư được còn hiện tại mình chỉ chốt cho em một kèo tham khảo đó là kèo Benford được ờ, đá kèo đồng ở trong trận đấu này và hiện tại anh em nào mà đang chơi qua thầu cò cò còn chưa có một trang chơi uy tín để có thể tham gia đặt cược bất cứ lúc nào thì anh em có thể liên hệ cho mình qua Zalo cũng với là tele a còng dung kéo hiện tại đang hiện ở trên màn hình để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi uy tín cùng với là những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất khi mà mình có những cái thông tin về đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu từ 10 à, đến 15 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra để anh em có thể tham khảo và đầu tư ờ, còn những nhận định mà mình đưa ra ở trên các video ở kênh Dũng Sức Kèo là chỉ để cho anh em tham khảo trước khi mà trận đấu được diễn ra chứ mình không khuyến khích anh em đầu tư theo các kèo mình đưa ra ở trên video bởi vì những cái kèo này là những cái kèo mình nhận định sớm khi mà chưa có thông tin về đội hình thông tin liên quan đến trận đấu chính thức nào cả cho nên mình chỉ khuyến khích anh em tham khảo những cái kèo này còn để nhận được các mã kèo ngon ăn và chắc ăn hơn thì anh em có thể liên hệ a còng kèo hoặc là zalo hiện đang ở trên màn để mình có thể đưa ra những mã kèo chắc ăn nhất khi mà trận đấu sắp được diễn ra từ 10 đến 15 phút để anh em có thể tham khảo và đầu tư và video nhận định hôm nay của trận đấu giữa Bedford đối đầu với Aston Villa mình xin phép kết thúc video tại đây chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Dũng Xoay Kèo